Xin chào tất cả anh em nhé Video này tiếp tục giới thiệu cho anh em đến cái bộ hột tài xỉu Bộ tài xỉu 2020 Đấy thì anh em nào mà đã xem video của tôi rồi Anh em nào mà đã sử dụng cái bộ hột tài xỉu này Anh em đi lắc tài xỉu, anh em đi chơi tài xỉu bịp Ở bất kỳ những sân chơi nào Thì anh em sẽ thấy được cái hiệu quả của nó Và anh em thấy cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em Đấy, Đó là cái khi mà anh em đi lắc Thì cái bộ hột này nó sẽ đi rất là đều cho anh em nhé Thứ nhất cái bộ hột này nó là đi đều thứ hai là bộ hột này là hoàn toàn không tang 100% không tang nha anh em nhé thứ hai thứ ba nữa là cái bộ hột này nó có thể giữ tài giữ xỉu được nó đi theo ý muốn của anh em đấy thì giữ tài giữ xỉu đi theo ý muốn của anh em được thì như thế nào thì anh em à, khi mà anh em lấy cái bộ hột này thì tôi sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho anh em cái cách mà anh em lắc giữ tài giữ xỉu đó thì cái bộ hột này nó bao gồm được tất cả những cái bộ hột thường có ở trên thị trường là có Đấy. ví dụ bộ hột tài xỉu 5 năm bộ hột tài xỉu ờ, bảo bộ hột tài xỉu nặng nhẹ Đấy. nói chung là anh em muốn tài cũng được muốn xỉu cũng được hoặc là anh em muốn lên tài xuống xỉu thì nó rất là đơn giản của cái bộ hột này thôi nhá thì cái bộ hột này cái bộ hột này là cái bộ hột nó mang lại cho anh em khi mà anh em đi lắc nó được 7 đến 80 phần trăm khi mà anh em muốn giữ tải được muốn giữ xỉu được hay là anh em muốn lên tài xuống xỉu nó là theo ý muốn của anh em nhé đấy thì trước khi vào test cho anh em thì tôi sẽ test qua cho anh em cái là tăng tích của cái bộ hột tài xỉu này đấy, tăng tích của nó là như nào khi mà anh em đến sân chơi thì anh em uh, thử uh, dọi đèn đây, thử dọi đèn cho anh em dọi đèn nam châm nước muối nhé đấy, sợi đèn thì trong suốt này đúng không anh em đấy, nước muối thì nổi này sợi đèn đó. nước muối đấy, dọi đèn này em lấy trong đấy, dọi đèn vừa rồi là dọi đèn xong dọi đèn này nước muối nổi đúng không anh em đấy, nước muối thì nổi đấy, đúng không anh em nói chung là cái ờ, bộ hột này anh em lúc nào mà anh em thử nghiệm anh em đi lắc thì lúc đấy anh em mới biết được cái cảm nhận được cái à, bộ hột này cái cách của nó đi nó hiệu quả như thế nào và cái bộ hột này nó chạy nó khôn như thế nào nhé đấy thì anh em nào đã dùng thử rồi thì anh em cũng đã biết và và phản hồi lại cho tôi thì cũng rất là ok đấy đó, ờ, vừa rồi là tôi đã thử cho anh em xong cái ờ, phần là ờ, tăng tích của cái bộ hồn Đấy, còn cuối cuối cùng là khi anh em đến sân chơi thì không thể thiếu được cái nam châm anh em nhé Đấy, không thể thiếu được cái nam châm đây Đấy, không thiếu được cái nam châm đây nhá anh em Đấy. nam châm này thì hít rất là mạnh nhá đây nam châm trắng Đấy. Dạ. cái riêng cái bộ hột này thì tôi có thể bao cho anh em cả trẻ hột luôn nhé bao cho anh em cả trẻ hột luôn đấy thì bây giờ tôi và tôi sẽ test cho anh em test cho anh em cái à, cách của cái bộ hột tài xỉu này nó đi như thế nào đấy, khi mà anh em chưa cần đến cách lắc của tôi nhé thì anh em cứ lắc bình thường thôi nhé chén trước là xỉu đúng không chén này thì à, chắc chắn khoảng tầm 7 80 phần trăm nó là xỉu à, 7 80 phần trăm nó tài vừa rồi chén à, trước nó là xỉu đúng không tài Đấy, 156 tiếp tục cứ như vậy thôi thì à, chén này anh em sẽ được chén xỉu đó chén này chén được chén xỉu tiếp tục cho anh em chén này vẫn như vậy thôi nó sẽ là chén tài nhé đó ba bốn năm tiếp tục như vậy xỉu đó hai hai năm đúng không anh em nó rất là đi nó rất là hiệu quả cho anh em nhé khi mà anh em đi lắc còn à, khi mà anh em muốn lên tài hay là anh em muốn xuống xỉu thì anh em à, cứ chỉ cần lắc với cái cách bình thường của anh em thôi thì là nó sẽ lên tài xuống xỉu cho anh em rất là hiệu quả Đấy, còn cái cách giữ tài giữ xỉu của nó như thế nào của cái bộ hột tài xỉu 2020 này như nào thì anh em sẽ phải đến ờ, cơ sở anh em ờ, mua cái bộ hột này hoặc là anh em đặt đơn hàng mua cái bộ hột này mua bộ hột tài xỉu 2020 này thì tôi sẽ gửi cho anh em thứ nhất là cái video hướng dẫn cách lắc và thứ hai nữa là anh em có thể gọi điện trực tiếp cho tôi Đấy, tôi sẽ tư vấn cho anh em và tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu 2020 này để cho anh em đi chơi tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu anh em có thể giữ tài giữ xỉu được theo ý muốn của anh em nhé đây là cái cách chơi tài xỉu hay là cái cách lắc Ờ, bộ hột tài xỉu 2020 ờ, này nó mới nhất hiện nay anh em nhé đó thì ờ, đây tôi sẽ vào tôi sẽ test cho anh em cái cách giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột này Đấy, đang xỉu đúng không anh em tiếp tục tôi sẽ giữ xỉu cho anh em tôi không muốn lên tài xuống xỉu nữa Đấy, tôi sẽ giữ xỉu cho anh em đó như chén này 7 đến 80 phần trăm nó sẽ là xỉu Đấy, nó sẽ là xỉu cho anh em mở cho anh em này một chén bão nhé 38 tiếp tục giữ xỉu cho anh em này 7 80 phần trăm nó sẽ là chén xỉu nhá mở cho anh em bốn 442 đúng không anh em tiếp tục giữ xỉu mở xỉu 235 đúng không anh em cái thế hột năm này có rất là nhiều nơi anh em chén sau anh em sẽ đánh tài Đấy. nhưng riêng về cái bộ hột tài xỉu này anh em cứ lắc bình thường anh em cứ lắc cái cách giữ hột của anh em thì anh em sẽ vẫn được cái chén xỉu nhá sẽ vẫn được cái chén xỉu nó sẽ không lên chén tài cho anh em thì tất nhiên rồi nó vẫn còn có cái tỷ lệ phần trăm phản thì là cái chén phản đấy nó khoảng tầm 20 cho đến 25 phần trăm thôi đấy. thì là tất nhiên rồi anh em đen thì anh em vẫn dính đấy nói chung là đánh cờ bạc 50 phần trăm là đen đỏ nhé còn 50 phần trăm còn lại là do kinh nghiệm của anh em đó. tiếp tục giữ xỉu cho anh em mở xỉu 123 đấy đúng không anh em tiếp tục đó thì cái chén này nó lên tài chén này lên tài thì rồi anh em giữ tài luôn nhá giữ tài luôn cho anh em này mở tài hai bốn năm tiếp tục giữ tài cho anh em này đấy một năm sáu tiếp tục vẫn giữ tài cho anh em hai bốn sáu đúng không anh em tiếp tục dẫn giữ tài cho anh em này hai bốn sáu tiếp tục một chén tiếp tục chén tiếp theo này mở chén này nó đã về hai ba năm đấy thì đây là toàn bộ cái ờ, cách lắc hột tài xỉu cái bộ hột tài xỉu 2020 nó đang là mới nhất hiện nay của bên cơ sở tôi anh em nhé thì ờ, khi mà anh em lắc cái bộ hột tài xỉu này thì anh em mới thấy được cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em đây là cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi làm ra để dành cho những anh em nào mà làm tay cái hoặc là anh em nào mà đang muốn sở hữu cho mình một cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi lắc tài xỉu